hôm nay em mai đèn đại. em muốn gặp anh Thang Dương chào mọi người, mình tên là Vi Mình hôm nay rất vui khi được gặp anh Kazu mọi người rất là, mình rất là, là gọi là my idol của mình luôn đó Cảm ơn, cảm ơn anh đã Chào em, em là Vi Dạ, em là Vi Là vừa được gặp em, Vi Cảm ơn anh Kazu <laughs> hồi hộp quá, không? em cũng hồi hộp là bao nhiêu tuổi? Em 24 tuổi Có <laughs> 14? Ừ, em 24 tuổi 24 tuổi Anh cao Kazu bao nhiêu tuổi? 34 tuổi à, <laughs> 10 tuổi Dạ. Anh hơn em 10 tuổi oh. Anh Kazu ở đâu? Anh là Quang bình Tâm Quang Minh Tâm Anh là quang Nhật quang Nhật anh qua Việt Nam bao nhiêu lâu rồi? <laughs> một năm rưỡi rồi Ê, một, năm, năm rưỡi, rưỡi rồi, rồi hả? Ừ. Ồ. Tại sao biết? À À, à, thư Gia, dạ, à, à, Gia Đình Festival oh. Em gặp anh và em gặp hai anh rất một quý Ồ cảm ơn em dạ. Hai lần, hai lần rồi Hai lần Gặp hai lần rồi. Ừ, gặp anh hai lần rồi. Một lần, lần đầu tiên lễ hội Nhật ừ, Bản, ờ. Việt Nam. Ừ, ừ, đúng rồi. Một lần nữa ờ, là... Một lần nữa là em gặp anh. <laughs> À, bây giờ. bây giờ đúng bây rồi. Giờ, à, bây giờ. Đây <laughs> ờ. em ở ờ, Mỹ Tho. Mỹ Tho. Ừ. Mỹ Tho là rất nhiều sông rất nhiều trái cây trái cây ừ. trái cây gì đặc biệt đặc sản ừ. đặc sản đặc sản ờ, đặc sản đặc sản là gì ta nếu mà mỹ tho là chắc có lẽ là sầu riêng sầu riêng ừ, anh biết sầu riêng anh ăn được sầu riêng à, không? à dạ không được một lần ăn ăn rồi một lần một lần rồi nhưng mà không thích ăn à, rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi, đúng rồi thích trái cây gì? Thọ Trái táo hả? Thọ Táo bên Việt Nam Trái thọ Hình như bên Việt Nam không có Không có? Ừ Không có trồng Không có Nhưng mà luôn luôn xem cô bán chèn được ừ. nó là nhập khẩu ra thôi chứ không phải là đặc sản của Việt Nam em làm việc gì à em làm việc của một công ty du lịch một công ty du lịch em nói tiếng Nhật được không em nói chút xíu rồi. À? chút xíu úc đâu đâu em học ờ, em học cũng chút xíu rồi. À? chút xíu ừ. arigato ờ, em biết được arigato gozaimasu ừ. Ờ. ờ, konnichiwa konnichiwa ờ. Saranhayo <laughs> Không phải Hàn Quốc Tiếng Hàn Quốc hả? Mình xin lỗi Trong cô bé vui ai ai ai gửi là bài rồi <laughs> ai gửi ai gửi ai gửi gửi là <laughs> bài rồi mình muốn hỏi đến ai nghe vì mình kiểm tra hai người hộp nhau hay không hộp nhau ừ. yeah dạ. xin mời xin mời cái này là cái gì đây à, viết à, em viết trả rồi được không được <laughs> Được không? Được. Ok Được hỏi đại tiên là Hai người thích món ăn Việt Nam nhất là gì? À. Sao Sẵn chưa? Ok ba hai một Xin mời <laughs> không không nhau không hợp nhau không hợp nhau vì MV là MV là võ võ Việt Nam à Việt Nam Cần sư Cần sư là Trả giờ Trả giờ Trả giờ Trả giờ Sai rồi Sai rồi <laughs> Sai rồi Nói, nói cha giờ Dạ rồi Chưa biết Biết À ok Ăn ờ, thích nhất là chả rồi Em thích nhất là phở Phở dạ. Câu hỏi thứ hai Câu hỏi thứ hai Câu hỏi thứ hai là Hai người thích món Nhật là gì? Món Nhật Mang Nhật Ok Món Nhật Sao được chưa? Rồi Rồi hả? ok ba hai một xin mời à ramen à ramen ramen của nhật à, tất cả tất cả à. <laughs> tất cả món là nhật tất cả nhưng mà con món thích nhất chứ tại sao lại là tất cả không được không được không được à, nếu là em thì không, cũng thích tất cả không để quyết nhỉ không được Nhất. không được không được Nhất. không được mệt nướng cá nướng cá cá nướng cá nướng cá nướng cá nướng cá nướng sai rồi sai không được không được không được không được à trứng kỳ vậy cá rô tiết cá nướng tôi dạ, thích cá nướng không chài cá nướng tôi thích cá nướng với thích đam mê thứ ba là hai người thích báo gì báo sao là chưa đi căn cứ ok một hai ba bao hôm à ờ, pink bao hôm bao sa bao sa 三三từ từ hai người thích ai trong nghe gì trong bốn nghệ sĩ này trong giảng vẽ giảng vẽ trong bốn nghệ sĩ này trong bốn nghệ sĩ này ba hai một xin mời số một <laughs> mừng cuối cùng cũng đã giống được Ồ. Sumo. Ha. No hooking. Tại sao? Asi no hooking. Hát để nhặt đá. Ừ. À, à, à, à, à. Nên tích nhất no hooking. Ừ. Em cũng vậy. Thật khó. Thật hả? Thật. Thật. Thật. Thật. Thật. Thật. Thật. câu hỏi cuối cùng tưới con gì kìa yeah. và hai mốt con heo heo hả con heo à. tưới con gà à tưới con gà tưới con gà yeah xem đi xem đi nhau obniałtop là à tuổi dậu rồi yeah dạ, nam dạ. vi là dậu dậu ừ vi là hợp với sủ tỵ à dạ, dạ dạ dạ con heo là con heo là hỏi à hỏi hỏi ừ. hỏi là mùi mà hỏi mình chia tay xong ok rồi buồn quá đắng ờ, kết quả là hộp nhau mươi phần trăm dạ. anh phải chia tay với anh cà dừa thôi không không không anh suy nghĩ ừ. đầu tiên hộp nhau mươi phần trăm nhưng mà càng gầy càng <laughs> hút nhau lén ờ ờ mình phải nói chuyện với nhau nhiều nhiều dạ dạ dạ, dạ. đúng rồi <laughs> nói chuyện nhiều nhiều nhiều nhiều ờ yeah. Dạ. nhau nếu từ bắt đầu học nhau một trăm phần trăm là thú vị bắt đầu hai mươi phần trăm là thú vị hơn một trăm phần trăm Đúng rồi <laughs> Nếu cô bán đảo chủ chủ em bỏ dàn cà Hãy gửi comment Hãy inbox Dancing Suke Bye bye